à, chào mừng mọi người cùng quay trở lại với kênh bất động sản tiềm năng hôm nay à, phước sửu và thiện bình sẽ review cho tất cả các anh chị một lô đất tại à, à bình châu à, của Bà Rịa Vũng Tàu à, với à, tổng diện tích của lô này á, là 1.300 mét vuông phải không Thiền Bình? Đúng rồi 1.300 mét vuông mà trên và... sổ trên sổ thì có khoảng 959 mét vuông thôi còn lại là 300 mét vuông là nằm ngoài sổ 300 mét vuông nằm ngoài sổ phải bình thường đây thì bây giờ mình nói sơ về con đường đây thì con đường phía trước là bây giờ nó đang chuẩn bị làm đường rồi nè hệ thống nước Đáng nhựa nè. luôn nha hả đường nhựa luôn đường nhựa sau này làm đường nhựa rất là đẹp và có hệ thống gọi là thoát nước nè rồi à, đường à, à, đường nước vào tới nơi và đường rất là rộng là khoảng là 8 mét xe hơi tránh nhau đó nên sau đây là một con đường gọi là song song với con đường chính trục ven biển ở Bình thì sau này là rất là đẹp và sau này có thể là đây là đông dân cư đúng rồi thuận tiện để nghỉ dưỡng đấy đúng rồi thuận tiện để nghỉ dưỡng làm homestay ha thì à, mình đi sâu sơ qua và vào lô đất tí xíu đất ở đây thì rất bằng và rất là đẹp ha rất bằng rất là đẹp thì ở đây á thì đất là trong đó là có 300 à, m là thổ cư phong bình. Đúng rồi. 300 m thổ cư và mình có thể là tiện à, lên thổ cư thêm à, để mình à, có thể là xây dựng nè, làm homestay hay là à, như thế nào đó thì tùy. Và có một cái điều đặc biệt là với cái cái đường chim bay á thì à, cách biển tầm khoảng hơn 600 m thôi đó thì uh, phước sửu sẽ bay lay cam và chụp hình ở trên cao để cho mọi người thấy rõ hơn cái uh, cái cái um, cái từ miếng đất là nhìn ra biển nên mọi người có thể di chuyển ra biển có khoảng 2 đến 3 phút là mình có thể là ra đến biển uh, của Bình Châu à, thì à, nói về à, không khí à, và thời tiết ở tại à, cái nơi này thì nơi đây tới có một cái à, là một nơi gọi là khí hậu thời tiết rất là mát mẻ đó mình thì à, ở đây thường thường là à, ở đây là khí hậu à, ở cái Bình Châu này thường thường thấp hơn những cái tỉnh lân cận là tầm khoảng 3 à, đến 5 độ C và ở đây có gió biển nên thường xuyên là mát mẻ thì ừ. à, hôm nay á, thì à, Thiện Bình á, sẽ à, giới thiệu cho mọi người về cái cái di chuyển của cái à, lô đất này á. À, à, thì Thiện Bình có thể nói là giờ cái từ cái vị trí hồ tràm này á thì mình di chuyển đến lô đất à, này thì khoảng bao xa? À, nếu mình đi từ thành phố Hồ Chí Minh thì nó đâu đó khoảng 2 tiếng đồng hồ Dạ. và và và và hai tiếng đồng hồ ha à. nói về à, hạ tầng và đầu tư ở à, hồ Bình Châu hiện tại thì đang rất là tốt vì hiện tại rất là nhiều cái dự án nó đã được uh, phê duyệt và đặc biệt là những của Novaland là cái dự án Ocean Bình Châu ở chỗ uh, với lại cái Safari uh, Safari Bình Châu nữa là do uh, Novaland luôn triển khai thì ờ, cái dự án này đã duyệt phê duyệt 1.200 rồi thì ừ. Ờ, đâu đó thì sẽ, sẽ triển khai trong năm sau thôi ừ. đấy thì ờ, về về đường đi thì hiện tại là đường chuẩn bị đường là đường nhựa rồi nên là con coi như là đất ở đây rất là là, là phát triển nữa nhưng mà à, khi bình nghĩ là khách hàng mua cái lô đất này thì khách hàng sẽ là à, thừa hưởng những cái tiện ích như thế nào ở khu vực này ở đây thì nói chung là nó cách biển không xa nó chỉ có ừ. 700 mét thôi nên là là mình có thể là vừa nghỉ dưỡng vừa vừa đi hưởng thụ về cái cái không gian à, à, hay ca khó nha à không gian rất là mát mẻ tại à, khu biển phải không à. thì cho mình nói sơ qua tí xíu là nghe đâu là cách đây là gần, gần rất là gần với biển cái, cái chợ hồ tràm luôn có chợ hải sản cực kỳ tươi à, tươi và ngon thì ừ. cách đây thì cách cái chợ đó khoảng bao xa à, ở đây thì cách cái cảng biển Hồ Tràm thì cũng khá gần à, Bình Châu cách cảng, cảng biển Bình Châu thì cũng ừ. khá gần cách đây khoảng hai hai cây số thôi ừ. nên là về mình muốn muốn ăn hải sản tươi hay là muốn uh, ti gì đó thì có thể là đến đó mua xong về nhà tự xử tự... À, rồi còn á là à, di chuyển đến Hồ Tràm thì một tổ hợp tiện ích thì trong đó có à, casino nè à, rồi à, ờ, casino nè họ sân gôn nè à, rồi à, bar nè khách sạn nè ừ. nhà hàng đầy đủ tất cả các tiện thực ra thì hồ tràm thời gian tới hồ tràm với bình châu là sẽ là một cái thủ phủ du lịch mới của bà rịa vũng tàu thay cho thành phố vũng tàu nó đang rất là chật chội và ừ. không có được quy hoạch đồng bộ nên là ừ. ngay chỗ từ cái khúc mà ngã tư hồ tràm tới tới Bình Châu này nó là những cái bãi biển rất là đẹp còn rất là còn quan sơ nên là là là rất là dễ quy hoạch và hầu như là tất cả các dự án lớn ờ, nó đã nhảy vô nó làm thì nó làm cho cái cái ờ, cái khu vực này nó được quy hoạch một cách đồng bộ hơn so với Vũng Tàu nên okay. là đây sẽ là thủ phủ mới của du lịch của Bà Rịa Vũng Tàu quá thời tuyệt gian vời tới. không à, xa xa kia là một số cái căn nhà gọi là xây dựng gọi là homestay, homestay để cho đúng thuê rồi, thì trục đường đây... này đã có hai cái homestay rồi à trục đường này đã có hai homestay rồi và một cái khách sạn và một khách sạn thì thường thường một cái homestay ở đây thì cho thuê theo đêm phong bình theo đúng ngày rồi, phải không đúng rồi, đúng thì rồi. một ngày thì cho thuê một à, khoảng bao nhiêu tầm tầm 300 đến 500 đó anh Sụ là 300 đến 500 một ngày phải không đúng cũng hơn hợp đêm. lý hơn đúng hơn so với à, khách sạn nhiều phải không đúng rồi. lượng khách à, sau này sau những cái mùa dịch này đổ về đây cũng tương đối rất là nhiều phải không à, cảm ơn mọi người đã theo dõi cái kênh của à, Phước Sửu và Thiện Bình thì à, Phước Sửu và Thiện Bình sẽ review rất là nhiều cái à, à, sản phẩm nhà đất à, gọi là à, giá cực hot tại Hồ Tràm thì à, mong à, các anh chị là à, hỗ trợ và à, subscribe kênh, like và bình luận nếu mà có nhu cầu à, để Phước Sửu và Thị Bình sẽ tìm cho quý anh chị nhiều cái sản phẩm à, cực kỳ hot để vừa gọi là ở homestay tại bà biển Bình Châu này và đồng thời là một cái cơ hội đầu tư à, rất là hot à, bởi vì có nhiều rồi cái cái, cái à, sắp tới có nhiều cái cơ sở hạ tầng và à, nhiều cái hướng để phát triển về à, hướng về Bình Châu à, nhất là gần à, đây là rất gần suối nước nóng Bình Châu Phong không mình Đúng rồi, rồi. À, cảm ơn à, cả nhà à, hẹn gặp lại cả nhà và tất cả các anh chị ở nhiều video sau xin cảm ơn và hẹn gặp lại